bạn đã lại quay lại với kênh học cùng Nana Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài tiếng Anh trong giáo trình Family and Friends Phần 4 He's the Đây thì mình có bài 1 là Listen One Word Có nghĩa là bài 1 từ mới Listen to là ngược chúng ta sẽ học về ngữ pháp còn listen to là chúng ta sẽ học về listen three listen three là chúng ta sẽ học về bài hát và listen four là phonics và chúng ta sẽ học về ngữ ngữ âm ok rồi chúng ta bắt đầu học thế nào chúng ta sẽ học lesson one words rồi từ mới hôm nay là các con sẽ học cái bài phần 4 he's a hero anh ấy là một anh hùng thì ở đây chúng ta sẽ có bốn từ mới dạ. thứ nhất là teacher teacher teacher teacher teacher này là giáo viên giáo viên là một giáo viên teacher là giáo viên từ số 2 là student student student student lesson, lesson là sinh viên sinh viên từ số 3 firefighter firefighter đọc nhanh à đọc nhanh đọc theo theo theo ừ, giọng người nước ngoài firefighter firefighter fire ừ. fire fighter firefighters firefighters firefighter ừ. firefighter là là lính cứu hỏa lính cứu hỏa đúng rồi từ số 4 là Pilot. Pilot. Pilot. Pilot. Pilot này có nghĩa là phí công. Phí công. phi công. Phi công là gì? Phi công là pilot. Ừ, là người lái gì? Là người lái máy bay. Ok, đúng rồi. Rồi ở đây chúng ta sẽ học một số cái mẫu câu ở trong các cái tình huống rồi con đọc cái này thử xem nào look look look is, is Bill is, a teacher is Billy a teacher um, is Billy a teacher is Billy a teacher nghĩa là gì có nghĩa là wow Billy là teacher. Billy có phải là thầy giáo không nhỉ? Hmm. Yes. Ừ, đây chị Is Billy a teacher? Billy có phải là thầy giáo không nhỉ? Rồi, ông này nói sao? Yes, teach. Yes, he yes. is. Yes, teach. Ừ. And Tim, And Tim He's a student. And Tim he's a student. Cái chữ is và chữ a này chúng ta sẽ đọc nối qua. And Tim is a student. And Tim is a student. Ok. Vâng, đúng rồi. Và Tim là học sinh hay là sinh viên học sinh của thầy giáo Billy này Is grandma a teacher? Is grandma a teacher? No. C. Isn't. Isn't. Isn't. Isn't. Isn't. Isn't. Grandma là gì? Grandma là bà ừ, bà gì bà bà ngoại bà ngoại đó grandmother mà đọc là grandmother grandma grandma nghĩa là grandmother là bà ngoại đó yeah. Dạ. à, bà ngoại có phải là cô giáo không nhỉ No, it isn't. She isn't. No, she isn't. Không, cô ta không phải đâu. Rồi, tiếp theo. Mẫu câu số 3. Coming. Coming. Coming. Chết mời vào. Luke. Oh Luke. no. Oh no. Cô bé này nhìn thấy cái gì mà mà mà mà chỉ cho Billy nè. Nhìn thấy cái chảo cháy nè. Dạ. Cho nên là Billy nó mới hỏi là mới nói là oh no, ôi không. No. Look là cái nghĩa là nhìn này. Nghe không? Dạ rồi qua bên này look at the rainbow look at look at the rainbow rainbow rainbow grandpa grandpa grandpa là gì là ông, ông gì ông ngoại ừ. Is she a firefighter? Is she a firefighter? ừ. nghĩa là hỏi là hai nhìn ở ngoài kìa ông có phải là một người lính chữa cháy không nhỉ no no he isn't but no. he's a hero he's a hero không không ông ta không phải nhưng ông ấy là một anh hùng anh hùng giỏi He is a hero. Đó thì chúng ta đã học bốn từ mới và bốn mẫu câu như thế này về nhà các con sẽ luyện tập thêm nha chỗ nào không hiểu các con sẽ xem lại video rồi dạ. chúng ta đã xong bài lesson one words tiếp, tiếp đến là lesson two grammar là ngữ âm ừ. không phải đâu ngữ âm đâu lesson 2 grammar grammar là ngữ pháp ngữ pháp ngữ pháp thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có những mẫu câu như thế nào dạ là he is she is is she no she isn't yes He is. Yes, she is. Dạ. Đúng không? Thì trong cái mẫu câu này nè. các con phải làm quen với cái mẫu câu là người ta viết quy tắc là she is thì bằng với là she's dấu phẩy và chữ s he is thì bằng với là he is có nghĩa là cô ấy she is cô ấy là he is là anh ấy là hay là nó là nó nó cái này là, nó nó đây nghĩa là con trai á chỉ con trai nha bé trai á con trai hoặc là bé trai thì ta sử dụng he hoặc là he is còn cô ấy là hoặc là nó là bé gái thì là ta sẽ sử dụng là she is hiểu chưa dạ khi ta đặt câu hỏi thì ta sẽ đem cái is này ra phía trước is này ra phía trước ví dụ Is she a teacher? Is she a teacher? Cô ấy là một giáo viên phải không? Nếu mà đúng đúng cô ấy là giáo viên thì trả lời sao? Trả lời yes. Yes. Yes. She is. is. Nếu mà sai Là nose Trả lời sao? No see No She isn't No she isn't ừ. isn't này có nghĩa là gì? She is not yeah. Dạ. nhớ nha she isn't nghĩa là không phải isn't nghĩa là is not á viết tắt của is not yeah. Dạ. rồi tương tự ví dụ như is he a fire fighter is he a firefighter anh ấy có phải là một người lính cứu hỏa không nếu mà đúng thì chúng ta trả lời sao dạ là yes he yes he is okay Let me say. Yeah, là No, she isn't. No, he. He, he isn't. Isn't. Hay là no. No. He. He is not. Yeah. Rồi đây đọc lại coi She's She's fire fighters She's fighter fighter. Fire Fire fighter. mm. He He's He He's a student He's a student Student Student St Student. Student. Mm. Is she a teacher? Is she a teacher? No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Is he a teacher? Is he a teacher? Yes. Yes, he, he is. is. Yes, he is. Yes, he is. she phải s thì sẽ bằng she is thấy chưa còn he phẩy s thì bằng he is cô ấy là anh ấy là ở đây cô ấy là một người lính cứu cứu hỏa đúng rồi còn ở đây nó là một học sinh học sinh hay là sinh viên một đứa sinh viên hay một đứa học sinh còn đây bà ấy có phải là giáo viên không no she isn't không bà ấy không phải là giáo viên dạ. ở đây là is he a teacher anh ấy có phải là một giáo viên không yes yes he is Ồ oh, đúng rồi, anh ấy là một giáo viên. Rồi, dễ không? Dạ, dễ dễ. Về nhà các con cố gắng luyện tập thêm nha. Rồi, phần 3 này chúng ta sẽ đọc qua để chúng ta nắm được cái phần ngữ pháp. Look and say. Look and say. She's a student. She a student. Ừ. Ví dụ như người ta nói người ta nói là look and say nghe nhìn và nói. Ví dụ như số 1 số 1 là gì? Dạ là số 1 là Hi he a uh, friar Friday. Mm. He a uh, firefighters nghĩa là gì? Có nghĩa là đây anh ấy là lính cứu hỏa. Ok, good. Thứ hai. He a uh, student. Student. Student. Cô ấy là. Cô ấy là học sinh ừ. she, he a teacher ừ. rồi tương tự các câu này các con sẽ về dựa vào đây và luyện tập nha dạ. rồi chúng ta đã xong bài lesson 2 nếu như rồi chúng ta đã làm xong lesson 1 và lesson 2 Nếu như các bạn có thắc mắc gì hãy để lại phần bình luận nhé Và nhớ đăng ký share cho bạn bè cùng học nhé Cảm ơn các bạn vì đã xem video của mình Chúc các bạn học giỏi Bye bye